make, make, make, make, make, make, make, make, make the ground shake. gái rất là nhỏ nhắn mà không ai nghĩ rằng cô ấy quá nhiều thành tích ở trên thế giới nói có sách mắt có chứng đây là huy chương là vô địch thế giới thấy chưa đó đây là huy chương vàng 2017 Giải gì? Giải ASEAN Còn giải đây là ASEAN luôn nè Nói chung là nhiều giải lắm Đây là tượng trưng thôi Dạ Tượng trưng thôi chào Thiên Vân chị sinh năm mấy và chị à, học cái môn này bao lâu rồi à, đầu tiên là cho vân gửi lời chào tới chú quyền linh và toàn thể quý vị khán giả mình là Châu Tuyết Vân là vận động viên Taekwondo sinh ngày 11 tháng 10 năm 1990 yeah. Cái cơ duyên nào mà Vân đến với uh, võ thuật năm bảy tuổi thì lúc thể trạng của vân rất là nhỏ và cũng kiểu là mình hay cho đi tập võ để mong là có sức khỏe và nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là phòng thân là học từ năm 7 tuổi hả chị 7, 7 tuổi 20 năm rồi wow Vậy là từ khi nào mình bắt đầu những cái cuộc thi chị? Thường là tham gia các giải trẻ toàn quốc Lúc đó là vừa đánh song song hai cái là đối kháng với lại ờ, quyền biểu diễn Nhưng mà khi chính thức á, bước vào đội tuyển quốc gia là năm 2009 là những cái mốc son trong cái sự nghiệp của chị á Chị nhớ nhất là năm 2010 Thì đó là lần đầu tiên mà vô địch thế giới Chị không nghĩ là mình sẽ được huy chương vàng là sẽ vô địch thế giới đâu Tại vì khoảng gần 60 nước tham dự wow. thì cái khả năng Việt Nam người con người Việt Nam mình cũng lại rất là nhỏ bé nhưng mà khi ra đấu trường quốc tế thì lần đầu tiên đối với chị đó là lần hạnh phúc nhất và cái giây phút đó con cảm con cảm giác thế nào con nhớ lại không lần đầu tiên mà được ờ, vô vô được thế giới đó vậy bây giờ mọi người có cảm giác là lúc mà uh, Việt Nam mình ờ, đá với lại Qatar mà mình thắng không cái cảm giác lúc đó như thế nào mình cảm thấy tự hào như thế nào thì lúc đó con cũng cảm giác tự hào như vậy á yeah. chị ơi cái năm đó là mình ngoài cái giải huy chương vàng mình được có giải gì nữa không là hình như là còn giải ờ, vô địch châu á thì lúc đó tổ chức tại việt nam thì mình uh, chị cũng được hai huy chương vàng ở hai nội dung khác nhau wow. đây là hai huy chương vàng châu Á đó hả con hả? Dạ không, cái này là giải thế giới Có nghĩa là một giải ở Colombia thì mình còn uh, thi ở nhiều nội dung khác nữa Một người, một mình con là thi hai nội dung Dạ, trong một giải dạ nội dung gì với nội dung gì con nội dung ờ, đồng đội 5 người và nội dung đồng đội ba người quá dữ luôn ha Từ lần ba sao Dạ lần 3 là ở ha ở Bali năm 2013 thì lần đó cũng liên tiếp đạt hai huy chương vàng ở Indonesia, Bali. Nơi có bãi biển đẹp nhất. Ừ. Nhưng mà chưa hề được đặt chân ra bãi biển. Ủa sao con thi đấu rồi không có ra không thời gian ra biển chơi con hả dạ cái hồ bơi ở trong khách sạn con còn chưa được đập chân xuống nó nữa nên Ủa, không có thời gian luôn con hả dạ không tại vì thi xong là tối rồi xong rồi sáng hôm sau là phải về liền xong rồi soạn đồ là bay luôn bay về nhà luôn vậy là những lần con đi nước ngoài là con không có được tham quan không được đi chơi chứ hả dạ tùy giải có khi giải thì mình có nhiều kinh phí thì mình sẽ được uh, ở lại một chút xíu hoặc là Ờ, thầy huấn luyện viên của con sẽ tự bỏ tiền túi cho tụi con đi chơi <laughs> ừ, Vậy chị ơi, à, lúc mà chị đi thi đấu vậy thì chị đi có nhiều người không? Và khi mà chị đi là trong khoảng thời gian bao lâu? Rồi à, lúc đó chị cảm thấy cô đơn nhớ nhà không? Mình lúc đó mình cũng còn nhỏ mà xa nhà đương nhiên là nhớ rồi Nhưng mà đi riết rồi nó cũng thành cái thói quen <laughs> Cô đơn thì không cô đơn đâu, đồng đội của chị đi cũng nếu như mà có kinh phí nhiều thì sẽ đi khoảng 20 người Còn không thì sẽ từ 6 tới 7 người rồi à, lần 4 á mình thi ở đâu vậy dạ ở mexico lần 4 nó thi như thế nào dạ thi, thi cùng đồng đội nguyễn thị xuân linh và nguyễn thị lệ kim lần này thì mình cũng tham dự hai nội dung nhưng mà do không may mắn nội dung đồng đội 5 người mình bị thua ở trong trận chung kết chỉ có cái nội dung này là được huy chương vàng nội dung này là nội dung gì con dạ nội dung nguyên đồng đội ba người à ba người dạ chị ơi hai nội dung là như thế nào vậy chị mình có thể thử cho mọi người xem được không <laughs> Quyền kỹ thuật thì chỉ là những bài quyền mà căn bản nhất hết hồn rồi rồi còn về quyền sáng tạo thì mình được phối trên nền nhạc nhưng mà có những động tác như là bay đá và đá xoay trên không chẳng hạn oh. còn đá xoay 540 à wow. cái này không phải là sân kỹ dạ, thuật dạ còn ờ, một số động tác nhào lộn nữa nhưng mà vì lý do kỹ thuật nên Đúng rồi. để đợt sau mời vào vị trí vì à, cái chỗ này là nó là bóng quá trơn quá mình không à, biểu diễn được Chị có nhớ cái lần thứ năm của mình là như thế nào không? Lần thứ nhất là ở Uzbekistan Lần thứ hai là ở... Nha Nga <laughs> lần, lần thứ ba là ở Colombia Lần thứ tư là ở Bali Và lần thứ năm ở Mexico wow. Mình thi nhiều như vậy chắc chắn là sẽ có những cái chấn thương đúng không chị? Gần đây nhất là chị bị lật cổ chân do tập ở bên ờ, tập huấn ở bên Hàn Quốc tại vì động tác ờ, các động tác trong bài quyền sáng tạo là các thường cái động tác bay trên không với nữ nữa được mới được tiếp xúc sau này nên lúc mà tập với cái sưng nó trơn thì con mới bị lật sơ mi xuống cái cái mắt cá chân nó sưng giống như là có cái trứng ở trong trời ơi hôm sau nó lại sưng to hơn sưng to hơn thì nghĩ là chết rồi còn một tuần nữa là mình thi đấu lúc đó rất là sợ mình thi cá nhân không sao nhưng mà mình thi đồng đội thì sẽ ảnh hưởng tới các bạn đi đến bác sĩ thì bác sĩ bảo là phải nghỉ một tháng Ừ. thôi chết rồi nghỉ một tháng thì làm sao mà thi đấu thì cái bạn mà dẫn đi á thì bạn mới nói là nếu vậy á thì mình sẽ giúp bạn nói là chỉ cần nghỉ một tuần thôi chứ không phải nghỉ một tháng bằng cách nào có nghĩa là khi mà mình khám xong mình về mình phải báo cáo với thầy trong lúc thi đấu thì chị vẫn còn đau xong rồi mới nhờ một anh huấn luyện viên phải nhờ anh đó băng cổ chân lại để giữ cố định cái cổ chân lại để đi đi thi Chứ hôm nay thì ờ, cũng qua rồi mong là nói ra xong rồi không có bị thầy chửi <laughs> luôn là như mọi người ờ, rất muốn ờ, gặp một cái người mà luôn luôn đồng hành với con mà con sợ la đó nay có thầy con không à, xin mời thầy ạ à. xin mời thầy ạ à. rồi chào thầy dạ mời thầy ngồi à, thầy con là thầy nguyễn thanh huy huấn luyện viên trưởng đội tuyển taekwondo việt nam thầy à, đã đồng hành với lại châu tuyết vân là bao lâu rồi thầy taekwondo cũng như các cái môn võ thuật khác thì nó có hai nội dung thi đấu à, nội dung thi đấu đối kháng và nội dung thi đấu kỹ thuật thì à, riêng nội dung thi đấu đối kháng thì đã có một cái quá trình Ờ, rất là lâu. Nhưng mà riêng đối với nội dung quyền thì bắt đầu từ năm 2006 thì Liên đoàn Taekwondo Thế giới mới bắt đầu tổ chức. Lúc đó thì Vân đã có tham dự thi uh, nhưng mà chúng ta thi thôi, chúng ta chưa chưa chưa có cái đội tuyển uh, chính thức. Đến năm 2009 thì khi đó thì uh, Tổng cục Thể dục Thể thao mới triệu tập cái đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam và cũng ngay trong cái lần đầu tiên triệu tập đội tuyển quyền đó thì với trách nhiệm là huấn luyện viên trưởng thì à, tôi đã triệu tập ừ, bốn vận động viên giỏi nhất của Việt Nam thì trong đó có Châu Tuyết Vân. Dạ thầy ơi, suốt cái quãng đường mà thầy làm huấn luyện viên của chị Vân á thì thầy có cảm nhận như thế nào với chị Vân à? à thực ra thì à, có lẽ mọi người cũng biết là đối với thể thao thì à, các vận động viên đặc biệt là các vận động viên trẻ phải hy sinh rất nhiều về mặt thời gian gần như là ngoài cái việc học tập thì dành toàn bộ cái thời gian của mình cho việc tập luyện như vậy là uh, cũng sẽ ít cái thời gian vui chơi với bạn bè cùng trang lứa rồi cũng ít có thời gian để tham gia các cái hoạt động khác mà gần như là tập trung suốt cho việc học tập à, do đó thì uh, Vân vẫn là một trong những vận động viên à, như vậy riêng đối với Vân thì tôi uh, vẫn đánh giá là uh, Vân là một uh, cô bé ngoài cái nhỏ nhắn dễ thương thì cái tính kiên cường ờ, rất là tốt có một cái sự quyết tâm cái nỗ lực rất là cao à, chị Vân ơi cho em hỏi là à, để có được sức khỏe tốt như vậy thì ờ, chị phải luyện tập như thế nào và chế độ dinh dưỡng của chị ra sao về thể lực thì hàng ngày đều phải tập thể lực với những cái bài tập thể lực chuyên môn của thầy Nguyễn Thanh Huy từ 4 giờ chiều cho tới 9 giờ tối thì đương nhiên là chắc chắn là cái phần thể lực đó tụi chị sẽ bền bỉ luôn á chủ nhật á thường thì cũng sẽ đi tỉnh để cùng thầy thầy đi dạy thì mình sẽ giúp thầy thị phạm hoặc là mình cũng sẽ được tập thêm cái phần thể lực của dạ. mình vậy chế độ ăn uống thì sao hả chị ăn uống thì chị ăn rất là thoải mái wow. Dạ. chị có thể nửa đêm ngồi dậy ăn cũng được vẫn không bị mập wow. Ờ thì đó cũng là lý do tại sao mà đi tập taekwondo nhiều như vậy với lại ờ, cảm giác mà mình tròn lên một xíu á thì bắt đầu hôm đó phải tập nhiều hơn đừng nói tròn con <laughs> <laughs> chú nghe chữ tròn là quen quen chú cho phải tập taekwondo cho nó đỡ tròn thôi và bây giờ chúng ta sẽ đến với ờ, đoạn clip sau đây em không có nhiều thời gian đi xem phim hay là dành thời gian cho gia đình hoặc là uh, hoặc là có người yêu đi chơi chẳng hạn thì tất cả em đều dành thời gian để tập luyện và vì một mục đích đó là có thể lo được cho gia đình của mình xem lại lại sau sao Vân? Dạ thì cảm xúc lúc đó với bây giờ vẫn vậy Vân khóc rồi đấy chị là trụ cột chính trong gia đình hả nhà chị có ba chị em gái thì chị là chị hai Còn ba hai mẹ em. thì hơi lớn tuổi nên uh, không phải chị là trụ cột chính chị chỉ giúp cho gia đình chị thôi à cái điều là vân không có thời gian để đi chơi nè hình như là các bạn à, bây giờ á mười ờ, mười chín hai mươi là trong một những cái tuổi mà đi chơi những cái tuổi có thể thỏa thích cái gì mình ra mình mình muốn nhưng mà với vân thì hình như không có thời gian nào trống cả thậm chí là cái việc để à, có một người yêu cũng không có nữa đi chơi một mình không à cái cuộc sống của một vận động viên như chị ở ngoài đời thường nó như thế nào nó có mạnh mẽ như trên sàn đấu không nói chung là nguyên lịch một ngày á thì rất là bận rộn tại vì chị vẫn còn đang đi học chị đang học đại học tại trường đại học tôn đức thắng sáng thì đi học tới trưa về thì có khi là học buổi chiều xong là từ từ trường bên quận 7 chạy qua bên quận 10 để tập tiếp từ 4 giờ chiều cho tới 9 giờ tối thì đúng giờ là chị vô chị tập xong sau đó chị nghỉ một xíu tập tới tối 9 giờ chín có khi lớn qua chút xíu tới chín rưỡi có khi gần 10 giờ mới về tới nhà 10 giờ về tới nhà thì ăn cơm xong rồi ngủ nghỉ rồi bấm điện thoại online một xíu rồi có khi là phải dành thời gian đi chụp hình một số mẫu quảng cáo thì cũng không còn nhiều thời gian thì thời Để gian đâu dành cho hẹn hò hò hẹn <laughs> dạ chắc chỉ có lúc nửa đêm mới là rảnh nhất thôi là tại vì là đúng giờ luôn rồi đó là đúng giờ rồi <laughs> bây giờ hôm nay à, có bố mẹ của châu Tiểu Vân ở đây nữa mỗi lần mà con mình thi đấu á lúc đó cái tâm trạng của chú thế nào lúc nào con mình đi thì à, trong lòng cũng phấn chấn động viên con để muốn cho con được một cái hy vọng tràn đầy hy vọng đấy trong cái cuộc sống nó càng ngày nó càng tiến lên lo ngại điều đó mẹ của vân có đi xem con thi không thì nói chung là vợ chồng cũng lén đi xem thôi chứ còn cũng đi rồi sợ con mình nó có một cái phân vân thành ra hai vợ chồng mới trốn lên trên cái cánh gà mới lấy cái camera đó thu gần lại để xem thì thấy mình coi như vậy á rồi thấy văn đá con nhỏ Indo á lặt xỉu thì Trời từ ơi. đó rồi mình cảm nghĩ rằng là khi mà người khác nó đá <laughs> lại con mình như vậy thì chắc có lẽ là mình không chịu nổi đâu thôi tốt hơn là mình đi đừng đi xem nữa có bao giờ mà chị nghe được những cái lời này từ ba chị chưa <laughs> lần đầu tiên <laughs> lần đầu tiên mà bây giờ bây giờ mới khai là lén lên trên coi <laughs> con thi đấu dạ giờ mới biết luôn hả dạ giờ mới biết nhưng mà ba con đi coi mà con biết thì con cũng phân vân á con dân mạng người ta có nói là con gái mà học võ lấy nó nó đánh cho phù mỏ vậy chị nghĩ sao dân mạng giờ này cũng chị cũng thấy hay lấy hình ảnh của chị để chế mày lấy ờ, nhỏ này về là mày chết hoặc là mày lấy về đi rồi thế nào mày cũng phù mỏ hoặc là bể đầu thì đương nhiên là mình cũng buồn chứ bây giờ người yêu mình còn chưa có nữa mình chưa được thương nữa làm sao mình đánh người ta được nên uh, nhưng mà đối với chị thì cũng sẽ xuất hiện nhiều rồi nên việc đó sẽ rất là bình thường nhưng khi mà người ta biết nhiều khi người ta biết tới mình thì người ta lại biết tới taekwondo và người ta lại muốn đi tập taekwondo nhiều hơn và lúc đó là uh, mình cũng có thể phát triển được phong trào của taekwondo tụi con nghe vân nói dễ thương không người yêu còn chưa biết chưa biết thương là gì nữa mà sao quýnh đường ta à sao quýnh đường ta câu này nghe nó là ruột luôn á mong được quýnh người ta một lần á mà chưa được